Alo. À vâng, Huyền Trang xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người. À, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Huyền Trang một ạ. Và trước mặt quý anh chị đây là cái lời tâm huyết à, của em Huyền Trang một dành cho tất cả mọi người. À, và lời đầu tiên thì em Trang cũng xin chúc gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn gặp gái được nhiều thành công, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như à, trên con đường chúng ta chơi con lô con số mua lô tô và sổ số về hàng ngày quý anh chị nhé và video của em Trang đã chia sẻ thì là hoàn toàn là miễn phí cho nên quý anh chị đi qua thì để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang để em Trang có động lực tốt nhất à, đưa ra những cái dự đoán những con số có độ chuẩn xác cao giúp cho tất cả quý anh chị cùng tất cả mọi người để chúng ta được tham khảo hàng ngày đúng không ạ và trước mắt quý anh chị à, cùng tất cả mọi người à, các bạn đây chính là cái bản kết quả mở thưởng miền Nam của chúng ta mở thưởng ngày thứ bảy vâng ạ rồi vâng, em từ lên cho các chị coi ngày thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022 ở ờ, đầu tiên đối với chúng ta ngày thứ bảy thì gồm có bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh à, Long An Bình Phước và Hậu Giang đúng không ạ đầu tiên là đài thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có đầu có số 89 và đặc biệt đôi 35 càng 9 và tổng 8 anh chị nhé hàng 9 và là tổng 8 và Long An thì chúng ta có đầu là con số 86 ạ đuôi là con số 65 càng 5 tổng là tổng 1 và Bình Phước thì đầu là con số 63 đuôi là con số 07 càng 6 và là tổng 7 ở Đài Hậu Giang thì có đầu là con số 79 đuôi là con số uh, à, 41 càng 9 tổng 5 à, kết quả đã ra rồi thì à, con số à, có quý chị nào trúng được lô trúng được lô tô trúng đầu đuôi thì em trang xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người quý chị nhé à, em trang cũng nói rồi tất cả mọi số của em trang đưa ra dự đoán cho tất cả mọi người à, em trang đều sàng lọc kỹ càng hơn à, có độ chính xác cao hơn thì quý chị à, yêu mến em trang thì để lại cho em trang một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em trang em trang có động lực tốt nhất à, tốt hơn à, dự đoán cũng như làm video thường xuyên hơn giúp cho tất cả quý anh chị để chúng ta tham khảo ngày đúng không ạ thì kênh của em trang bắt thì hoàn toàn là là chuẩn xác độ chuẩn xác thì quý anh chị theo dõi một thời gian quý anh chị cũng đã biết rồi à, ở thành phố hồ chí minh thì à, em trang cùng điểm qua đầu đuôi à, các đầu lô cho quý anh chị cũng biết được biết ở thành phố hồ chí minh thì có đầu số 2 và đầu số 7 đã bị câm ạ và các con lô à, hai nháy thì à, ngày hôm nay à, không có con lô nào hai nháy ở thành phố hồ chí minh cả và tiếp theo uh, tới Long An thì từ đầu 0 trở đến đầu 9 thì à, đầu số 5 là bị câm đầu số 7 tiếp tục bị câm và ở Đà Bình Phước thì à, giải rác các con số từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đầu nào câm cô chú chị ạ à, như vậy thì cũng khá là đẹp tiếp theo tới đài hậu giang thì à, đầu số 2 là bị câm điểm qua các đầu lô tô cũng như các con số đã về thì à, em Trang xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người và ngày hôm nay cả gà gái là thành công các bạn nhé đây và cùng đối chứng với con số của em Trang chốt cho tất cả mọi người à, để mọi người cùng được biết à, xem cái độ chuẩn xác của em Trang chốt như thế nào cũng như cái lượt à, các bạn xem như thế nào các bạn nhé à, quý anh chị nhé thì đầu tiên là em Trang có chốt cho quý anh chị ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh bao Paulo 7667 bài 6 và 67 bài 6 67 thì nó về 86 thì chị cũng khá là tiếc rồi bài 6 và 67 ạ như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã không gặt hái được thành công rồi ạ tiếp theo Long An có thắng có thua đấy cái điều đương nhiên quý chị đây thành phố Hồ Chí Minh không ăn được thì em gạch nhá đấy công khai minh bạch cho tất cả mọi người được tham khảo cũng như chúng ta à, cùng nhau đi lên đúng không ạ Long An là 2332 21 rất tiếc 26 32 34 30 34 khá là tiếc trời à, Long An đúng không ạ Long An chúng ta tiếp tục chúng ta đã bị gãy cầu rồi đấy có sao thì em nói vậy đúng không ạ tiếp theo tới Bình Phước Bình Phước em có chốt cho mọi người đó là con 67 và 98 ạ 67 và 98 67 67 và 98 rất tiếc thì à, cũng không có rồi như vậy thì à, ba đài à, chúng ta đã bị gãy không hy vọng rằng à, ở đài Đồng Nai thì xin lỗi ở đài Hậu Giang thì chúng ta sẽ cái đáy hành thành công các bạn nhé Hậu Giang thì em có chốt cho mọi người đó là còn 16 61 đúng không ạ 16 và 61 Đây rồi ạ. Trên màn hình của chúng ta đã xuất hiện con lông 16 rồi ạ. Như vậy thì à, xin chúc mừng tất cả cô chú anh chị nào có theo ở đài Hậu Giang. À, có bao lô đó là 1661 thì chúng ta đã gặt hái thành công con 60 à, con 16 rồi quý anh chị nhé. Và xin chúc mừng tất cả mọi người. À, chúng ta đã gặt hái thành công con 16 à, ở đài Hậu Giang. À, và tiếp theo đầu đuôi cho ba đài, bốn đài đó là 23, 32. Em xin lỗi ạ. đầu đuôi số bốn đài đó là 2332, 4554 và 7997. 2332, à, 4554, 4554 thì về 65, 35, 41 cũng khá là tiếc. 7997. Như vậy thì à, chúng ta gặp phải được thành công con đầu đuôi 7997 quý chị Đấy. Khá tuyệt vời. Ngày hôm nay thì chúng ta nổ tưng bừng ở đài hậu giang đó là 7997 thì chúng ta đã lô được đầu đuôi con 79 à, và chúng ta đã ăn được lô 16 ở đài hậu giang như vậy thì ngày hôm nay thì à, thành công rực rỡ ở trên ngày hậu giang cô chú chị nào có theo hoặc là có bao lô ở ba đài thì chúng ta gặt hái thành công ở đài hậu giang đấy đài đúng không ạ à, như vậy cũng khá là rực rỡ rồi cũng khá là vui rồi thì à, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả cô chú chị có theo em trang ở trên kênh cũng như trên video thì uh, xin à, trừ lời chúc mừng đến tất cả mọi người thì à, video của em làm hoàn toàn là miễn phí rồi thì cô chú chị đi qua thì hãy nhớ để lại cho em một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi cũng như xem video của em phát hành hàng ngày xem cái độ chuẩn xác nó có được cao hay không với chị nhé em làm hoàn toàn miễn phí và mọi người hãy động viên em một like một lượt đăng ký kênh để em có động lực tốt em lên video hàng ngày giúp ích cho tất cả mọi người và chúng ta cùng chơi cùng 8D môn văn nghệ hay đó là số lô uh, đầu đuôi cũng như là các những con số ở trên uh, lô tô uh, số số hàng ngày đúng không ạ quý chị ạ và sau khi kết quả đã ra à, và em đã phân tích và em đến phần à, nghiên cứu và em cũng đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai như sau ạ. Ngày mai của chúng ta đó là ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 thì gồm có ba đài đó là Tiền Giang, Tiền Giang và Đà Lạt. Đầu tiên thì ở đây Tiền Giang thì em sẽ bao lô cho tất cả mọi người đó là con lô số 63 và con số 36. Ở Kiên Giang. Kiên Giang thì em sẽ bao lô cho mọi người đó là con số 17 và 71. Ở bên Đài Đà Lạt thì à, sẽ có con đô, đô 23 và 32. À, đầu đuôi số ba đài đó là con số 86 68 à, số 3 à, 36 và con số 4774 ạ. Rồi, cho nên là những con số cho quý anh chị tham khảo vào ngày mai, ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022. Tất cả mọi con số của em đưa ra và dự đoán là hoàn toàn miễn phí. À, em có sàng lọc kỹ càng và em đưa ra chốt cho một công khai cho mọi người là hoàn toàn là miễn phí cho nên mọi người đi qua yêu thương thì để lại cho em trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em em có động lực tốt à, à, chốt cho những con số cũng như đưa ra những dự đoán tốt nhất cho tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người và cuối video thì em xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở khung giờ là ngày mai xin chúc cho tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người luôn luôn gặt hái thành công à, luôn à, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ